vũ khí rồng thì để ép được búa này thì các bạn cần phải có Steel Heaven là mảnh của búa thì đối với cái mảnh này thì các bạn có thể đi farm cả bot chỉ có đi săn bot thôi nha em đi farm bot thôi nhá bot nhìn này bot Medusa này tất cả những cái vần bot của trong game thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra là mảnh này thì được một lần giết được một con thì sẽ có thể được một mảnh và chúng ta cộng lại được 10 mảnh là sẽ được Steel Heaven cộng 10 này và chúng ta sẽ dùng Steel Heaven này ép ra búa và từ buổi chúng ta sẽ phối hợp với vũ khí rồng cộng 15 và mắc ốp 16 witch thì chúng ta để tạo lên vũ khí rồng cấp 2 bắt đầu thôi nhé <coughs> thực tiên chúng ta sẽ vẫn là đến với Chago binh chọn regular completion dòng đầu tiên bỏ vào mảnh star heaven 10 ballet nhé em yêu cầu là 10 ballet này 10 sụt này một cháo này một cret này và một uh, ngọc cua đơn nhé nhé tỷ lệ tỷ lệ bất kỳ server chính hay server tẹt hay là cái gì đều là 100 phần trăm đối với uh, mũ lên gần nhé nhé ok đây là chúng ta đã có búa thì để tư búa ta sẽ ép luôn lên vũ khí rồng hy vọng là mắc ốm con burger của mình cũng đang cần một cái vũ khí cấp 2 để búc tiếp tục vẫn là vào trao Robin và chọn dòng đầu tiên chúng ta sẽ điểm búa vào cần một vũ khí rồng cộng 15 một vũ khí rồng cộng 15 nó đã sáng lên rồi à anh em thấy không bây giờ là 30 b 30 blade 30 sụt 30 like còn một cháu nha anh em hy vọng là mắc ổn đây đây là chính là vũ khí rồng ô oh, mặc ộp luôn vậy thì mình không không không cần ép cái thứ hai nữa nha nhé mặc ộp chúng ta sẽ cong luôn vũ khí rồng này lên 15 một hai ba đếm sụp đi cho đỡ tốt bốn năm năm sáu bảy tám chín từ cộng 10 là sẽ mất đô nha nhé từ cộng 10 mà anh em ép là nếu như mà tách là mất đô mình, mình sẽ mua đây mình sẽ mua mua lúc này mình sẽ mua bùa luôn và bùa chống mất nha nhé bùa này là bùa khi mà mình ép tay á thì nó sẽ là không mất đồ của mình đi nó chỉ là mất mất còng thôi mất cấp thôi để xem chúng ta sẽ có ép lên được 15 nhanh chóng hay không hy vọng là sẽ không làm cho chúng ta thất vọng người ta thì nói là hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng lớn đấy nha mà ok mình lại vào trao cô binh chọn nhóm cuối cùng ok họ yêu cầu là sẽ phải kiểm tra kỹ trước khi ép này nhé bỏ vào bùa à, chóng mắt và một lúc ok cộng 11 cộng 10 rồi nha mọi người ta sẽ cô nhanh thôi 15 phần trăm nhanh nhé, còn 11 còn 12 nha anh em còn 12 rồi còn 13 còn 14 thì con tổng là con này nhé. 11 đây là 8 phần trăm cho còn 15 nữa nhé Ôi, còn 15 bên này nha bây giờ mình sẽ đập cho nó mắc một bít em đậu xem đẹp như nào à mình quên nói vũ khí rồng sẽ có skill book nha nhé đây đây chúng ta sẽ skill book vũ khí rồng mình nó vào uh, số 1 đi đây bây giờ skill book của nó nhé nó sẽ tăng đam lên nha nhé ta thử đi test em nó xem nó mạnh như nào uh, level của mình hiện tại đang là thấp và đồ của mình cũng rất là cool nên mình sẽ khởi đầu với uh, à, Fera đi chúng ta sẽ đến với Fera ok bây giờ chúng ta sẽ test đam của vị trí rồng cấp 2 nha nhé ngoài việc đẹp ra thì không biết em đó có, có thể mạnh hơn bao nhiêu không khá là mạnh nha mà khá là mạnh đấy quả đấy yếu quá yếu quá so với quy định rồi ta bây giờ sẽ áp video một đối với video một thì chắc chắn là rất yếu khi mình đổi khác à, anh em để lưu ý đây nha đối với server mình nó sẽ có thêm bùa bục EDP bùa này lại tập lại sẽ nhận được 200 phần trăm MP khi mình vượt qua. trong vòng 30 phút đây mình sẽ dùng cái nó mình sẽ dùng cái đó để mình sẽ đây 30 phút Và tăng 200 phần trăm này sẽ nhận được bảy dung round ba rồi mình khá là cùi nha anh em chỉ có là win 4 thôi tham tổ đấy nha tham cái gì tốt 감사합 欢迎各位。 ok mình sẽ nói đôi điều với ok bây giờ mình sẽ nói đôi điều với vũ khí uh... ok bây giờ mình sẽ nói đôi điều về vũ khí A22 này thì đối với vũ khí A2 này chúng ta nên sử dụng kèm theo một vũ khí là blue nữa phía sau lưng này. vũ khí A2 sẽ là vũ khí phù tại sao mình lại nói như vậy vì nó có skill book nó có skill book nó sẽ tăng được một lượng bao đáng à, kể cho anh em khi mà anh em đi người hoặc là đi săn của anh. ngoài ra đối với một cái mg là một con phép có thể cầm được hai cái vũ khí thì việc ưu tiên dùng cho một thứ hai anh em có thể nó chỉ không tính đan nhưng mà chỉ ốp thôi nhé nên anh em có thể dùng vũ khí đông để lấy bút và vũ khí đông cấp 2 hoặc có thể dùng một vũ khí sau lưng cùi hơn nhưng mà phải có ốp speed các kiểu nó sẽ tạo ra con bé nó trên đây thì mình cũng chỉ hướng dẫn anh em cũng như là cách săn được Steel Heaven tạo ra búa như nào và thực hiện lên vũ khí trong cấp 2 làm sao thì để anh em có kinh nghiệm và một chút thông tin về vẽ này hy vọng video sẽ hữu ích cho anh em à, anh em thấy hay thì hãy để lại cho mình một like còn một đăng ký kênh nhanh nhé và đừng quên để lại bình luận để mình biết được anh em có mong muốn gì ở các video tiếp theo bye bye và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo tạm biệt